cái group để xem là cái nào nó tạo được cái sự tương tác tốt và tới thì hiện tại là video là một cái, cái cách để làm sao đó chúng ta có thể tiếp cận được tới số lượng người dùng được ok và được tốt nhất thì trong cái buổi ngày hôm nay có ai mà mình vào trong livestream mà anh em ờ, có cái câu hỏi gì ờ, có bất kỳ cái câu hỏi gì về kiếm tiền online về ờ, mà mồ ô á đấy thì mình có thể đặt cái câu hỏi phía bên dưới này thì tôi có thể hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho anh em và ví dụ như anh em là một người mới bắt mới bắt đầu á, về kiếm tiền online thì cái lời khuyên đây á là mình có thể là à, vào cái kênh youtube của tôi là kênh sơn ps không anh em có thể tìm cái từ khóa là sơn ps À, ờ, dạy kiếm tiền online hoặc là Sơn PS dạy về Clickbank hoặc những cái từ khóa liên quan như vậy thì sẽ ra rất là nhiều những video cùng cái chủ đề mà anh em có thể là tìm kiếm được với nó nhá đó và trong suốt khoảng uh, gần 4 năm vừa qua thì tôi chia sẻ về những cái cách kiếm tiền online xây dựng hệ thống thu nhập ở trên uh, internet uh, mình hoàn toàn có thể ngồi tại nhà đó, và mình đã kiếm được uh, thu nhập cho mình nha đó dựa vào khoảng thời gian khoảng uh, 1 cho tới 2 giờ một ngày thôi đó Ờ, đối với những cái cách ờ, đơn giản ví dụ kiếm tiền bằng điện thoại anh em chỉ bỏ ra khoảng 15 phút thôi thì cũng được rồi nhưng ở đây là anh em mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày một ít mình hoàn toàn có thể tạo được cái thu nhập cho mình khoảng 5 ờ, triệu cho tới 10 triệu thêm một tháng thay vì mình làm việc ở trên công ty làm trên văn phòng đó thì mình có thể là có thêm được một công việc khác vào buổi tối chẳng hạn hoặc là cái thời gian nhân dịp thời gian anh em nhàn rỗi để mình có thể tạo được thêm cho mình cái thu nhập đó. thì cái đó là một cái điều rất là tốt điều rất là tốt và cách đây khoảng gần 4 năm á, thì tôi cũng giống như anh em thôi tôi cũng giống là một người mới bắt đầu không có bất kỳ cái thông tin cái kiến thức hoặc là cái cách làm nào cụ thể cũng như chả có ai chỉ dẫn hết và sau đó thì mình cứ lên trên mạng mình tìm kiếm mình hết lên Google mình lên YouTube rồi sau đó mình lại lên những cái trang web của người nước ngoài á để mình xem rằng có cái cách nào để giúp cho mình tạo được cái thu nhập thụ động hay không có cái cách nào để giúp cho mình kiếm được tiền hay không đó, mà mình chỉ cần ngồi ngay tại nhà thôi mà mình vẫn có thể là tạo được thu nhập cho mình có cái cách nào để mình không cần phải bỏ vốn ra để mình bắt đầu hay không đấy thì hồi, hồi điểm đó đó là tôi liên tục liên tục liên tục liên tục đặt ra những câu hỏi đó và tôi tìm kiếm ở trên internet và uh, thực sự thời điểm lúc đó mình kiếm khoảng 500 đô 1.000 đô là mình rất là mừng rồi rất là vui rồi nhưng về sau này thì tôi thấy rằng là mình hoàn toàn có thể lâu hơn được nữa hơn được nữa nên uh, tôi ờ, liên tục tôi tìm kiếm tôi tìm kiếm xem rằng làm sao để mình đột phá hơn làm sao mình phát triển hơn được và sau đó thì tôi bắt đầu đi học phát triển bản thân đi học về kinh doanh đó, của những người thầy những người diễn giả lớn tại Việt Nam cái số tiền mà tôi bỏ ra đi học các bạn đôi khi mà nói ra các bạn có thể là các bạn không có tin đến cái số tiền đó bởi vì nó rất là lớn nó lên tới vài trăm triệu tiền đi học có thể nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với 12 năm chúng ta học đại học cũng như là 4 năm chúng à, 12 năm chúng ta học phổ thông rồi xong cộng với 4 năm chúng ta học đại học đúng không nhưng tôi thấy được rằng những cái đó nó rất là giá trị và nó thực sự là cái thực chiến luôn thực chiến luôn và nó giúp được cho cái công việc kinh doanh của mình thực sự phát triển lên và sau đó thì tôi quay lại tôi bắt đầu tôi xây dựng cái kênh YouTube bắt đầu nó phát triển mạnh hơn nữa đó, để có những cái video hướng dẫn chất lượng hơn đó thì anh em nào đang coi video này đang xem livestream thì đừng quên um, thả tim nhá thả tim bấm một nút thả tim đi đó, bấm một nút thả tim hoặc là anh em ở trên YouTube bấm một nút like đó, bấm một nút like đi bấm một nút like đi đó, thì tôi chia sẻ cho anh em một chút thôi đó bây giờ thì đang tranh thủ là mình đã quay những cái video Ờ, đang quay những cái video để uh, buổi tối mình có thể up lên thì không phải là khi mà mình quay xong rồi thì ngay lập tức mình up lên được anh em mình cần phải chỉnh sửa mình đưa vào chỉnh sửa một chút đó, cho nó cắt đi những cái đoạn nào mà nó không cần thiết đó rồi xong sau đó khoảng 8 giờ tối hàng ngày thì tôi thường là up ờ, video lên trên kênh youtube là Sơn PS đó thì thời gian gần đây thì tôi đang định hướng là cái kênh youtube của mình là mình chia sẻ về những hình thức kiếm tiền online MMO make money online đúng không nào hay là những hình thức về affiliate marketing này đó trong nước cũng có ngoài nước cũng có tuy nhiên rằng những cái cách tôi đăng lên thì tôi đều kiểm chứng hết các bạn nó tôi phải kiểm chứng rất là rõ ràng tôi phải xem rằng ai đã thực sự thành công với nó ai đã thực sự kiếm được tiền à, bằng chứng nó giúp tiền đã có hay chưa xong sau đó thì tôi dành ra thời gian để tôi trải nghiệm tôi làm việc với nó tôi hỏi đó, rồi xong sau đó thì tôi mới bắt đầu tôi review những cái kiến thức đó lên cho anh em đó nên thực sự những cái gì mà tôi chia sẻ lên thực sự đó là những cái điều rất tâm huyết đó nên tôi mong rất là mong anh em sẽ đón nhận nó sẽ uh, sẽ sẽ sẽ đón nhận nó và sẽ thường xuyên xem nhưng đừng có xem lướt các bạn đừng xem lướt bởi vì khi mà anh sẽ nghe xem lướt thì anh em sẽ bị mất thông tin đó, mất đi thông tin và bật mí cho anh em trong thời gian ờ, cuối tháng 9 này thì tôi bắt đầu tôi triển khai rất là nhiều những cái content những cái dạng video chất lượng hơn đó để phục vụ cho anh em đúng không và tôi cũng rất là vui bởi vì cái thời điểm mà tôi bắt đầu tôi quay lại tôi chia sẻ tôi quay video clip á, thì thời điểm lúc, lúc đó khoảng tháng 6 đó, và tới điểm hiện tại nhiều anh em làm theo những cái gì tôi hướng dẫn về Clickbank, về Bray hoặc là những hình thức khác thì bắt đầu ra kết quả gửi kết quả vào trong group ờ, trong nhóm của chúng ta hoặc là inbox của tôi rất là nhiều các bạn thì đó là cái điều mà tôi rất là vui bởi vì những cái điều mà mình đang làm những cái điều mà mình đang hướng dẫn thì nó thực sự có cái kết quả cho uh, ai đó ờ, đã có cái kết quả cho ai đó thì mình rất là vui mừng về điều đó chứ không phải là uh, anh em cần phải học chương trình chuyên sâu của tôi thì tôi mới vui đó dĩ nhiên là vui hơn đó dĩ nhiên là vui hơn tuy nhiên là khi mà uh, mọi người uh, học được làm được có cái kết quả thì đó là một cái điều rất là mừng các bạn rồi thì uh, tôi xin bật mí cho anh em thêm để chút nữa tôi quay video thêm nữa này đó là trong thời gian uh, sắp tới thì tôi sẽ uh, tổng hợp lại đâu đó khoảng hơn 20 cách uh, 20 cách 20 nguồn uh, thu nhập để giúp cho tôi kiếm được tiền uh, xin chào anh Nguyễn Văn Thanh nhá uh, xin chào uh, Ngô Thị Hoàng chào em nhé rồi thì tôi sẽ tổng hợp lại khoảng 20 nguồn để kiếm được tiền đó thực sự đây là một cái cách ờ, mà tôi đã từng kiểm chứng tôi đã từng rút được tiền rồi <clears throat> nó rất là hiệu quả các bạn bạn có thể sử dụng bằng điện thoại smartphone bạn có thể sử dụng máy tính bất kỳ cái thiết bị nào thì có rất là nhiều cách khác nhau thì cái người cơ bản nhất các bạn là người mới thì bạn có thể kiếm được khoảng 5 cho tới 10 triệu thu nhập đó còn những ai mà làm lâu rồi không theo dõi những cái video clip của Sơn Pias lâu rồi không và chịu khó làm việc đó, thì anh em có thể kiếm được 10 20 triệu không đối với tôi hay là đối với những người bạn của tôi trên Facebook cá nhân đó, bảo rằng bây giờ giúp cho bạn kiếm được 10 20 triệu thì nó là cái con số quá nhỏ đôi khi họ chỉ cần búng tay nhẹ cái thôi một ngày một giờ họ đã kiếm được 10 20 triệu rồi Họ là những doanh nhân mà nhưng đó, tôi tin chắc rằng ở bên ngoài kia sẽ rất là nhiều người mong muốn tạo được thu nhập 10 đến 20 triệu đúng không nào ở đây ai mong muốn tạo được thu nhập thêm 10 đến 20 triệu một tháng thì có thể comment là tôi muốn được có thể comment tôi muốn được đấy thì đó là cái trường phái là những anh em là làm được đâu đó khoảng một vài tháng rồi đó, khoảng 3 tháng 6 tháng rồi thì lúc này anh em đã biết cách để thực sự kiếm được tiền thực sự đó nhưng tôi muốn anh em mới lên được cái level cao hơn nữa level cao hơn nữa thực sự tới điểm hiện tại nha tôi rất là bất ngờ bởi vì sao đó, xin chào à, anh Nguyễn Bật Kiệt nha đó, tôi rất là bất ngờ bởi vì sao tới điểm hiện tại tôi lên trên kênh YouTube và tôi bắt đầu tôi tìm lại những cái video ờ, của những cái người à, học trò của tôi trước đây cách đây khoảng 3 năm các bạn có nhiều bạn đó ờ, đâu đó sinh năm 2000 cũng có rồi ờ, sinh năm những ờ, dĩ 96 97 98 thì cũng có rất là nhiều nhưng một cái điều tuyệt vời hơn nữa đó là họ đang bắt đầu sở hữu được những cái kênh YouTube nó lên tới hàng trăm nghìn lượt đăng ký rồi hàng trăm nghìn lượt subscribe thậm chí kênh YouTube của họ lớn hơn tôi bởi vì họ dành thời gian ra họ được tập trung họ xây dựng cái kênh lên đó, và cái thu nhập không hề nhỏ một chút nào lên tới một hai trăm triệu một tháng đó thì đây là cái điều mà thực sự có thật đó, nên nó nhiều khi mà khi mà tôi đăng lên những video anh em bảo rằng ô kiếm được ờ, một hai trăm triệu chém gió nhưng thực sự đó là sự thật các bạn bạn có thể ngồi tại nhà online bạn có thể tạo được những nguồn thu nhập khủng khiếp còn nó nhiều người đi tàu ngầm hơn nhiều người người ta không chia sẻ ở bên ngoài nhiều người người ta không bao giờ nó show bất kỳ cái kết quả gì hết đó, xin chào bạn đại hữu nha họ không có chia sẻ bất kỳ kết quả gì hết nhưng họ có thể tạo được cái nguồn thu nhập khủng khiếp đó các bạn lên hàng tỷ một tháng cơ đó là chuyện bình thường không và bạn hãy bắt đầu với cái một niềm tin và hãy đi follow những cái người mà đã thành công á họ đã thực sự có cái kết quả rồi và họ có cái tâm huyết họ chia sẻ cho các bạn thật lòng á đấy thì các bạn follow những người đó đi chắc chắn rằng là bạn sẽ nhìn thấy được rằng nó có một cái thế giới hoàn toàn khác so với từ trước giờ chúng ta biết thì hãy nỗ lực hơn đó, và bắt đầu với những cái video hướng dẫn mà Sơn đã thường xuyên chia sẻ ở trên kênh YouTube thường xuyên mà mình đăng lên á, thì các bạn hãy xem hết nó đi ờ, đừng có bao giờ xem lướt bởi vì như vậy thì các bạn nó sẽ bị mất rất là nhiều thông tin nhá ok rồi thì uh, hôm nay mới thử live stream thôi nếu ai anh em nào mà đang xem live stream này thì mình comment là hello xin chào đi được không nào rồi xin chào bạn Tòng Vĩ nhá Tòng Vĩ TV nhá rồi xin chào anh em nhé đấy mình đang live stream ở trên cả hai hai kênh xin chào à, thầy Phạm Minh Tuấn nhá ok xin chào em à, Đặng Nguyên Thiên Long nhá uh, ok xét kèo hợp tác anh thấy là em mới chia sẻ rất là nhiều những cái hay ở trên uh, Facebook cá nhân đó. đó tiếp tục phát huy nha đấy thì anh em uh, nếu như không có câu hỏi gì có thể là ừ, hoặc là chưa nghĩ ra có thể là comment ở phía bên dưới video này thì sau đó thì tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những cái câu hỏi câu trả lời tôi sẽ giải đáp cho anh em một cái cách dễ hiểu nhất để anh em có thể bắt đầu được và thành công được với nó và hãy um, cho mình một cái mục tiêu rõ ràng ra đó chào bạn uh, phàng phàng sùng nha chào bạn chính nguyễn nhá đó và sắp tới thì tôi đang um, làm ra một cái um, uh, tôi làm ra một cái học viện thì tôi sẽ đặt tên học viện là học viện 10 10k club 10k club và tôi mong muốn rằng ừ, anh em nó sẽ nhanh chóng đạt được cái thu nhập đó là 10.000 đô 10.000 đô la thu nhập thì cái việc đó là việc đơn giản rồi các bạn việc đơn giản rồi đối với những em làm lâu năm thì cái việc nó đơn giản lắm nhưng tôi tin chắc rằng rất là nhiều anh em là newbie mới bắt đầu thì các bạn sẽ không có biết cách làm sao đó để kiếm được một vài trăm đô đầu tiên đó không sao cả các bạn nên nó chỉ là cái thời gian thôi có thể là trong khoảng 3 tháng 6 tháng đầu tiên các bạn chưa ra kết quả nhưng các bạn chỉ cần kiên trì với nó các bạn liên tục liên tục liên tục tìm cái thông tin không? thất bại trong đó các bạn làm lại sau đó bạn tìm giải pháp tiếp thì tôi tin chắc rằng cái việc các tạo được cái thu nhập khủng khiếp như vậy là hoàn toàn có thể nhá đó, à, rồi thì cái buổi sáng hôm nay rất là tuyệt vời tôi dậy rất là sớm và tôi đang uh, à, stream, tôi đang uh, quay những video mới để update lên trên kênh youtube là sơn PS rồi thì uh, cảm ơn anh em đã theo dõi video này Ờ, anh em um, nhớ mời thành viên thêm vào trong group để tối nay đạt được luôn 10.000 thành viên nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Bye bye, bye bye. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah.